Sân gà Sân gà Ồ oh. Sân gà Ồ oh. Cơm gà Ồ oh. à, kiểu sao nó không có đẹp à. <laughs> gì à, gì giá số con ca này. À... <laughs> Ê, ok cứ, cứ, mình cứ cần trốn Z hoài chứ Ê, cái con chuột của mày nó tên sân á kệ kệ ốc <laughs> sao thế không còn, còn đây có một cái cọng đây đó đẹp chưa nope chất lượng thì cái bút nó không chịu hiện ra ok cái gì vậy mày làm gì cái gì ừ, nó làm gì đâu kìa này nhìn nha từ từ chờ xíu à hi Nghĩa Ở đây Đó Vô vô Đồ vô đồ vô Thế rồi À, ờ, cái nơ cái cái cái nó nói mỏ đi bỏ cái nơ đi à, cái quần này Hình như cái quần nó có thắt lên luôn không? Không có Ok, không có thôi gặp Ok <laughs> Này nè Chạy em lấy ghép mà Của tay đâu? Nó tay dài hay tay ngắn ta thêm không ờ hợp á hợp như đề rồi là sao làm sao để cho được bốn thẳng thẳng thẳng bốn hàng là được à nghe câu hả nhưng mà cái này là ném nó từ gớt từ trên gớt nó gớt xuống à. nhưng làm sao là đừng, đừng có cho người ta đủ bốn cái một hàng đúng không wow, ờ, wow. <laughs> Ủa, bánh chéo một à? miếng là bốn cái một hàng là được một Ủa, bánh chéo à? nào, Đúng rồi. Rồi. rồi. Thì à, chết rồi nhầm mà. Mình có lên đi. Ừ. Biết mà. Trời. <laughs> Yeah. Hmm? Yeah. Yeah. yeah. Rồi xong. Ừ. <laughs> Ok à. Ngồi trở lại nữa không? Ngại. Tinh lực quá. Lúc đó chỉ có hai đường là nên là em đi đường nào cũng chết à. Chốt cho vui. quyền không nhà trống đây bữa ăn ừ, đây bữa ăn ừ. Yeah. Ờ, ờ, ờ, ờ. Em không để ý luôn ok Thôi thử khác không? À, ừ, ừ, ừ, à, à, tên mã này. Ừ, cái này đi này mấy cái này nó bắt được chỉnh sửa phát à? ồ oh, ok ờ. gì đây ma trời ơi ngu nữa anh còn chơi này lấy gì đấy ngủ bé nó còn chơi này nó còn chơi gì blue gì đó blue tôm là mày chọn á gốc hoa lầu là bò ở gì con trâu con trâu sẽ đi chung với cái gì nhưng mà mấy cái này đâu biết à thôi nghĩ à, xá xá xá thì biết được đúng vài từ thôi á còn vài từ không không hiểu luôn em dục rồi gì ờ, đây thôi chưa ừ, kìa gì cái này có tạo phòng nữa hả rồi dạ xong nhầm mà. rồi từ để chị ao cái phòng này đấy ế rồi sao cắm thì làm xé mà làm xé nhầm đâu nhỉ? trời thôi, thôi, mà hở không cái này nó bắt bắt phải nhập thêm cái cái gì cái của mình như nữa rồi bắt đầu một cái thi mới này tạo một phòng riêng On you incorrect there. ông đờm gì what ai tu Lén lén lén lén quịch là tiếng Việt có tiếng Việt không? Không có mẹ rồi sao? Tiếng Anh sao chửi? Dạ. À, gì kết tầm kết tầm cái gì? Kết tầm cái gì đó? Em có bạn giật này. Start game. Copy rồi đây gửi bên. Oh. Có nha. Rồi về vô thêm lên nữa Nghe sản quá à Play đúng không? Từ từ để đổi biểu cảm đã Đổi màu Đổi màu mình Không có xanh đâu Ok có rồi nè Play Em thấy gì chưa? Chưa Nó đang quay Nó đang quay gì? Cái này đi, cái này đi Cái này khó À đây rồi nè gì Parrot hả? Rồi sao? Mày phải Parrot không? Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Okay, so Hình như em chưa đổi cho em đó. Okay, Chơi ở đây. Gì <coughs> dạ, đây? Y cho in ở word Chọn một từ để vẽ, gửi vậy nhưng mà tiếng Anh sao chơi ta? Dâu nữa vậy á. Camera. Ứng dụng vô mấy chị hay là cái gì đó? Zoom. Zoom là Z. Đấy vậy. Dạ. Rồi cái rồi nhưng mà không biết mẹ cái gì mẹ đi nhưng mà là cái gì để <laughs> <laughs> không biết mẹ ok nó hiện ra này cái vẽ gì rồi VW vẽ gì cha bà mẹ ta W à bà mẹ web à MW <laughs> Ờ. Được bà đi. Cái gì uh, à, Teram Homen là gì? Thôi, cái này cá cược. Bỏ trời ơi, không hiểu. cái này nè. Tiếng Anh không hiểu. Ít đo cái này ít đo. chuyện với buồn buồn chụp ảnh có cà chua này chị chơi không chơi đây nhưng mà rồi trò chơi gió ủa mà em chỗ nào mày biết ủa em màu trắng màu <laughs> đen thôi đi lại đi ờ chắc em trắng ờ đúng rồi em trắng ủa hai chị trắng một đi đại chị à, đi thử coi ờ tao để đến ờ, có có thời gian không có mà đúng không? Ừ. con con nào con hậu vậy à con này trời ơi là trời anh nhìn lại bàn cờ này nó khó quá à. từ đợi em nhìn ra coi nha ok thế à. tráo cho con con hậu với con vua ngược lại Ủa, mà chạy mà chạy ai biết gì đâu trời ok cái này ra là Sao chị lại dịch chuyển con đâu Ủa này. không sai rồi chứ Rồi đi đi Đi đi đi Lét quá hả Phục phục phục Em chào con hậu nó về đây chơi đi Con nó con vua Ủa con nó Ủa, con vua hả? À? Con hậu mà Con nó con vua hả Ai Con hậu Con vua là khác cơ chị Oh ok Ok Nghe cô chơi trò tiện chứ chơi Không do cái máy nó tịnh Để luôn Cô lịch trời cho thôi anh đi cho nó mất còn cũng không sao đâu Nó mất có con chứ nhiều Ừ, thôi để cho con này về đi về lại xứ sở của nó đi này thì công chức hả ờ... Vua đi chéo được không chị? Vua là đi xung quanh thôi, chứ không có đi xa được Có đi chéo được không á? Chắc được Chắc được hả? Nghe sai sai Thôi cứ lên con này trước đi Các bạn có chàng สี่บ่มสี่บ่มสี่บ่ม gì vậy má thì còn rồi chị đi đen mà đen rồi đấy đi cho à? rồi đi rồi hả ủa ủa từ từ mẹ nó nó không cho mình đi tắt cái Uhm, từ xét nữa thì chơi ngu một đường Nè đi ăn không màu trắng kìa Trời ơi Không đâu có ngu chị Đâu có vì một con đó mà mình mất con mẹ đâu Ok Con hoàng hậu về rồi hả Thôi cho con này lên ha không không, không. Nhầm Chết <laughs> Ồ, ồ. Đây đi. Ờ, hả? Ờ, đây nè. Đó, ờ, được liền. Đó, ờ, chết rồi, chơi ngô rồi. Ừ. <laughs> mình không nhận, mình không chú ý không đó. Thôi thôi, không sao, không sao. Nhẹ nhẹ. Ok, khác. Chúng ta phải nhìn quanh bạn đi rồi ờ, rồi ờ, cô thẳng đây cô Đó cái kiểu nó sai lầm một đời quá à. dạ cô gì đi kìa Oh oh, oh, oh. yeah. Oh, yeah. Mm. Mm -hmm. Yeah. Rồi. à, à. Đi, Ủa là chị đi chưa? Rồi. Ờ, đi rồi. Ủa? Ủa chị đi dạ. con con xe lên đó khi nào ờ. vậy? Chị à. Chị đi con xe lên đó khi nào em không thấy luôn á. Ai biết gì thế mình chơi ngu rồi á mình không thèm nhìn luôn thiệt lâu rồi sao thiết thiết thiết thiết nhầm con nhầm con rồi cái gì cần lên cái đã đi gửi tính tên đi con nào á hồi nãy chị đi chị có nói nhưng mà không nha Chị đi bắt thần ngầm thôi À rồi rồi Rồi rồi Rồi rồi rồi Con mẹ của chị đây đúng không? Ừ Con đã đồ ăn được em? Ừ. À, hả? Chị, chị, chị, chị, chị. Con này Không, chị, chị, chị nhóm con khác đi à. Con này cứ để ra cái này đi Kêu, kêu kể hơn Rồi để nhận các bạn nào coi <laughs> Con hậu nó nằm ở đây đúng không? Đúng con mã thì nó để lên đây được nè rồi nó lên đây được rồi nó đi ở dưới đây đây đây đây ok ờ, cho con này xuống cho mắt bớt con đi để có đường đi on ừ. on khoan con học <laughs> con kia làm gì cắn nhờ Ủa con hậu chị đi đâu rồi? <laughs> Dạ. Bánh trên bánh rồi Mẹ không ổn mẹ à, Qua đây nè, dỗ gì vậy oh. Oh. mà sao nó có có bị lát lẹo me thế nhỉ ai biết đâu được trời đâu trời ơi không có thấy được luôn á ừ. nó chọi nặng nặng chọi chiều trang ok à. chết chết rồi em lo xít nó đi con vua xuống đây rồi chết nhầm sai quá ừ, con ngựa của con trở phòng đúng sai con làm gì con thế đi chúa đi rồi ơ Ủa chị đi rồi hả? rồi. Ủa chị đi hôm nào vậy? Ai biết đâu. Kìa. Thiệt luôn á trời. Đi gì mà bí ẩn quá à. ở đây đây nó gửi ở đây không có nhà chiếu hết trơn còn lại lên đây thì con này cũng không có chiếu đâu ờ. rồi còn <laughs> nguy hiểm quá Dạ. <laughs> kìa hai con cho em đi ok đúng rồi chị đừng có nhìn đâu hết trơn chị đi ra ai đi chị <laughs> tao tỉnh lắm um, từ từ xíu nữa đi nhầm con rồi này đây đi um mình cứ tiếp cận uh, con này đi cái giống gì hồi nãy nhỏ vậy trời ơi giật liền sẵn sẵn sẵn sẵn uhm. ok đấy <laughs> à vậy ta đội hình nó gần gần gần bằng rồi nào để coi chị thi con nào nào giờ chị còn con đường chéo thôi á con con đường xéo thôi con này ở đây um, chịu nè g kìa tưởng chị tỉnh chứ mà đúng không? Ừ. Ủa, tao chạy mà, tao chạy mà. Tao chạy không kéo được. Ủa, tao chạy mà, kìa. Con này không đi rồi ta. Biết sao không? Sao? Con của em nó đang chiếu con của chị á, mà chị đi sao được? À ừ, ok. Ôi là trời, hay là cái này nó nhắc nhở, nó không nhắc nhở cho bà mất luôn. Để chơi chợ. Tiếp xúc con này. kè chạy ừ, à ở đây đi đúng rồi ừ ừ ừ ừ ừ ừ, ừ. ừ. đây cạnh hết đường rồi <laughs> Chào chị hết còn Ờ, Á, á, á. Sợ cái đường nó lạ lùng Này đây Trèo qua đây Này trèo qua đây có gì hết á. Ờ. Rồi dẹp game được chưa <laughs> khi nào chị ơi thoát được tiếp cận lập cái đó trời ạ à. ừ, thì giờ tao còn đi được <laughs> rồi chi đi bằng lào Thôi để ăn nốt con này con đi thôi xóa xóa xóa nghe nghe nghe quê tục game đi 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実する